chư tỳ khiêu tăng có giới đến gia đình thì những người trong gia đình sẽ được năm quả báu lớn lao như sau. Thứ nhất, tỳ khiêu có giới mà đến gia đình thì những người trong gia đình nhìn thấy phát sinh thiện tâm trong sạch. Những người trong gia đình ấy hành thiện pháp để được tái sinh lên cõi trời dục giới. Đấy, những vị tỳ khiêu tăng, những vị tỳ khiêu ni mà có giới đức khi đến gia đình khiến cho gia đình người ta phát sinh cái thiện tâm trong sạch. Đấy, và một vị tỳ khưu có giới đức khiến cho người khác đã sinh ra thiện tâm trong sạch. Tất nhiên không thể là cái vị tỳ khưu lôi thôi, và bừa bãi luộm thuộm đến mắt liếc trước liếc sau, và ờ, rồi là ừ, mồm năm miệng mười không phải. Đấy. Một vị tỳ kheo có giới đức khi đến sẽ khiến cho gia đình thí chủ phát sinh được cái thiện tâm trong sạch và những, những người ấy, người ta sẽ hành thiện pháp để sinh lên cõi trời. Thứ hai, khi đón tiếp cung kính lễ bái, thỉnh ngồi trên những chỗ cao quý, thỉnh những vị tỳ khiêu có giới đức, ngồi những chỗ cao quý và đành lễ các ngài, thì những người trong gia đình ấy hành thiện pháp để tái sinh vào trong gia đình thuộc dòng dõi cao quý. Thỉnh các ngài đến, đành lễ các ngài, mời các ngài lên ghế cao ngồi, thì mình sẽ được cái phước báu để mà sau này sinh vào chỗ dòng dõi cao quý. Rồi cái phước báu thứ ba ngồi chỗ cao quý, tiếp đãi mọi thứ cần thiết như dâng cơm nước, thuốc trị bệnh, vân vân Với thiện tâm trong sạch, hoan hỷ, không có tâm keo kiệt, bùn xỉn, thì những người trong gia đình ấy đã hành thiện pháp để có được quả báu quyền cao chức trọng. Đấy, chúng ta cúng dường đến một vị tăng có giới đức. Với tất cả những cái tâm cung kính như vậy, ta còn được cái, cái quả báu là gì? Là quyền cao chức trọng, làm quan lớn, và kể cả là làm vua cũng có cúng dường đức phật xong nhiều kiếp được làm vua là thế cái phước tiếp theo đó là khi làm phước bố thí tùy theo khả năng của mình những người trong gia đình ấy đã hành thiện pháp để được phát triển trí tuệ thấy rõ biết rõ được thực tính của các pháp cái phước báo thứ năm đây là khi làm phước bố thí tùy theo khả năng của mình những người trong gia đình ấy đã hành thiện pháp để có được nhiều của cải tài sản, giàu sang, phú quý. Đấy, thưa đại chúng. Đấy. Và cái thứ năm tức là, là được phát triển trí tuệ, thấy rõ, biết rõ thực tính các Pháp. Như vậy được năm cái phúc báu này. Khi mà đón một vị à, tăng có giới đức đến nhà, được cái phúc báu như vậy. Đấy, thưa đại chúng. Này chưa tỳ khưu, chưa tỳ khưu ni, khi tỳ khưu có giới đến gia đình thì những người trong gia đình sẽ được phát triển và tăng trưởng năm chi pháp hành thiện này để có được phước báu. Đấy. Ta khi một vị tỳ kheo tăng có giới đức mà đến khiến cho gia đình người ta được năm cái phước báu như vậy. Thế cho nên dân mình vẫn nói sao? À, tăng đáo thì Phật lai, à, sư đến nhà như là Phật bà dáng thế. Đấy là dân mình nói nôm na như vậy, nghe không? À, đấy. Một vị sư, một vị tăng, mà nhất là vị tăng có giới đức đến lợi ích cho cho gia quyến, cho thân quyến chúng ta như vậy đấy. Thì kính thưa đại chúng, thế cho nên bài này, phần này nói làm sao? Các ngài thật xứng đáng là châu báu thù diệu và mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Khi chúng ta tuyên dương sự thật mà sự thật cao quý, chúng ta được hưởng phúc báu. Chúng ta tán thán sự thật cao quý, tuyên dương sự thật cao quý, chính chúng ta được hưởng phúc báu, cho nên được hưởng chân hạnh phúc. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta thấy được sự cao quý của tăng của tăng đoàn xứng đáng được cung kính đảnh lễ cúng dường. À, ở đây thì chúng ta biết là cúng dường đến đến tăng, ở đây cái chữ tăng là đoàn thể tăng chứ không phải cá nhân một vị tỳ kheo, chúng ta nhớ khác nhau. Nghe không? Cúng dường cá nhân một vị tỳ kheo khác với cúng dường đến tăng, tức là đoàn thể tăng đó nhé. Cho nên Thầy rất mong đại chúng hiểu được cái chỗ này để cùng với Thầy xây dựng tăng đoàn được trong sạch vững mạnh, làm cái ruộng phúc báu cho nhân thiên. Và đại chúng biết rằng giữa chư Tăng và Phật tử và cư sĩ có cái mối quan hệ rất mật thiết với nhau, và rất mật thiết. Nhân dân mình thì nói làm sao? Sư với vãi như vải với nâu. Không? Vãi mà tài thì sư đỡ khổ, sư đức độ thì vãi mới ngoan đấy sư mới vãi như vải mới nâu vãi mà tài thì dư sư đỡ khổ nha sư mà đức độ thì vãi mới ngoan mà chùa mà không có sư thì còn hư hỡ mất vãi đấy các cụ người ta nói rất là rất là dân dã như thế thôi để nói cái cái quan hệ giữa chư tăng và phật tử cư sĩ đó, nó gắn kết với nhau thì thầy rất mong làm sao các quý phật tử nha nghe cái phần này thứ nhất là hiểu được sự tôn quý của, của tăng của tăng bảo của chúng tăng của cái đức tăng để chúng ta biết cách cung kính cúng dường chúng ta hộ trì nhưng hộ trì một cách đúng pháp đừng hộ trì một cách không biết gì sai pháp thì lại là là phá tăng đấy thưa đại chúng nha phá tăng là rất nguy hiểm nha à, chúng ta không biết không học pháp này cúng dường cho tăng này chiều chưa tăng mà thấy các thầy đòi gì mà sắm cái đấy là chết thưa đại chúng các thầy có điện thoại cái điện thoại cục gạch rồi lại con lại mang đến cúng dường cho những cái gì đấy thật là đắt tiền nữa và mua cái điện thoại gì đấy và tu và tiếc gì đấy cúng các thầy là chết rồi ờ, nghe không những cái đấy nó không cần thiết không cần thiết thưa đại chúng không cần thiết Đấy, ờ, có những Phật tử chiều các thầy và rồi đi mua rượu thật ngon nên cúng cho các thầy, hỏng rồi. Không biết gì Phật Pháp cả đấy là dẫn các thầy vào phá giới đấy thế cho nên là phật tử phải học pháp hiểu pháp thì mới biết hộ pháp hộ trì phật pháp được và từ chùa mình thầy thấy là thầy thấy là đáng quý là rất chăm học pháp hiểu được pháp cho nên biết cách hộ trì nếu phật tử không biết cách hộ trì thì có khi còn làm hỏng tăng bây giờ cũng nhiều thực sự nhiều vị tăng hỏng là do phật tử đấy phải không? Ừ, chiều các thầy mà làm cho các thầy hỏng chúng ta biết chư tăng là không cần nhu cầu gì nhiều. Wow. Vâng. Cho nên ở chùa mình là Thầy đấy, chư Tăng là tuyệt đối không tự liên hệ với Phật tử để xin cúng dường cái gì cả, tuyệt đối luôn. Không được gợi ý Phật tử cúng dường riêng cho mình cái gì đấy trong thanh quy của chùa, rất nghiêm khắc. Và đấy để là chư Tăng được an ổn tu hành. Và Phật tử đến chùa cúng dường là cúng dường cho Tam Bảo, cúng dường cho chúng Tăng chứ không phải cúng dường cho một vị cá nhân, một vị tu sĩ nào một vị tăng sĩ nào đó thế thì qua cái bài hôm nay thì mong tất cả các phật tử hiểu được cái điều này để chúng ta cùng thực hiện và tinh tấn tu tập là người cư sĩ tài gia đúng pháp và hộ trì cho Phật pháp chân chính được lợi ích để Phật pháp được hoàng truyền lâu dài. Thầy chúc tất cả đại chúng tinh tấn. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát.